Ok, xin chào bạn đến channel mình là mình là Jack kia đây Hôm nay mình sẽ quay một video về shop Roblox 88 cơm Hôm qua mình thấy, hôm qua thì mình có xem video của anh Tú Gaming về cái shop là đã thay đổi rồi à. Nó nó đã thay đổi à Cho xíu Nè, một cái shop đã thay đổi Nè Cái shop đã đổi à đó cái ảnh mua đội uy tín thì mình sẽ thử mua luôn nha mình sẽ thử mua thử một con ai do mình không có thể cạn 50k nên mua nên mình thích cạn trăm k luôn ở đây có rất nhiều con ạc nha các bạn mới tìm con hạt xịn ấy xong cái kết quả à, nó đi luôn à đó cái hạt đó nó có tập v 4 đó à cho gì mua cái hạt đó mà nó tập v 4 mà xài liều bát đấy mình xem thử coi à nha à. cái cái này nó ở ngay chỗ này tức nó to phải bốn bạn <coughs> thì mình sẽ thử mua luôn nè mua sẽ thử mua nha và mấy bạn ơi xem nè mình đã mua ca mới là ca rồi mình xem thử còn mấy gạt xuống sóng từ này không ok sau khi mình mua ạc rồi đó thì mấy bạn xem nè mình cho bạn xem nè từ âm thanh em bé nữa, đó đó anh tôi cái mình anh mua uy tín nha có mật khẩu gì luôn còn mình mua thì nó ra này nè các bạn à, mình có tiền thử và robux lên để mà quay tự nạp vô thử nó được xử lý trong vòng 24 giờ các bạn thì tự nhiên chờ gì là vào ngày 23 rồi mới chưa có đó và mình thấy có một sự tương đồng nè mình thấy một sự tương đồng không nhỏ đây mình sẽ ấn vào thử lại video này đi đây, rồi mấy bạn sẽ thấy sự tương đồng mình không biết tương đồng không mình sẽ check lại xem có tương đồng hay không nhưng mà mạng yếu quá chưa bắt được cái video này á, chủ yếu mình có thể là cảnh báo bạn đó còn nếu mà nó uy tín ấy, thì cái nó sẽ là làm cho shop uy tín hơn nhưng mà mình mua chưa mình mua chưa gì mình mua quà đấy mà lại bị nữa này nó là loại free fry mới ghê cái này bm cũ mình sẽ cho bạn xem nè có một sự tương đồng nha rồi lắc ạ à mình thấy có một sự tương đồng là mình mua giá 50.000 đồng đó rồi nạp thêm đây đây là shop uh, hợp tác chính thức với Việt Nam nè đó cái vào là sao có là mật khẩu hay tên tài khoản đâu tự nhiên nó xếp loại free fire à, mới rảnh chứ nè mình sẽ giờ nó mình mấy bạn xem nó sẽ mờ mờ thì thông cảm cái máy mình nó khá là lắc đó. ui dội nó lắc vậy mờ mờ nhà luôn mà mình xem cũng mờ nhà luôn mà không biết khôi phục chất lượng là sao ta đến này ta này xem rồi refresh lại là quảng cáo nè đó giờ nó mờ luôn rồi phải đợi đợi bạn ơi ờ, <coughs> giờ tối rồi nhưng mình còn quay video nữa nè mình hiểu là giờ mình phải sợ youtube lại nè để thứ mình có rồi mà ta không quay video dài mấy bạn xem video suy nghĩ ủa sao thằng này nó làm video uh, về nó làm video về, về cái shop của nó 88 cơ mà nó bị lừa thì sao nó quên nó ngu quay lại nữa vậy thật ra mình chủ do có anh Tuấn Kim Biên anh có làm video mới này nè đó về cái shop và cái shop nó 88 kênh nó thay đổi lại thì mình cũng thử mua nó mà bị lừa rồi nó vẫn đắt thôi giờ mình sẽ còn 50k còn xài làm gì nữa đâu đó à nhưng mình nếu mà giờ mình mua con gà nó đã mua đã thêm một con ạc nữa nha đây, ạc gần đầu luôn này mua đại này mua rồi nè đó mua nha và các bạn vẫn bị lừa ok giờ nó rõ nè đó mấy bạn mấy bạn mấy bạn mấy bạn cho mình xem nữa bạn mấy bạn nhớ video lúc nãy không nó mình vào video này của anh ấy, cái tên tài khoản là kia anh anh nhập vẫn là f 0 d khan vẫn vậy đó mật khẩu nó mật khẩu nó trùng hợp ở chỗ là chứ nó có chữ ạt nữa bạn đó mấy bạn nè tên là Red Dragons nè đó tên là Red Dragon nha trên đây nè rồi mình vào đây là ảnh nè mình sẽ cho bạn thấy sự tương đồng khi ảnh review bạn nè <coughs> đó cái tên vẫn là f không d nha và cái mật khẩu trùng hợp đằng trước ấy, ở lần trước ấy, nó vẫn để chữ a đó các bạn thấy sẽ từng thấy sự tương đồng không là ở video dưới nữa nè đó cái video mà gần đây nhất đó là cái video vào ngày hôm qua là bạn lên cách 23 tiếng đấy nè các bạn đó chứng tỏ là anh tuấn gaming ấy, ờ, anh có thể sẽ biết sớm để lừa đảo nên kiểu là ảnh đều chọn một con à một kiểu nó, nó giống à cũ của mình á kiểu nó giống rồi nè mấy bạn thấy ba bài đều giống nhau đúng không và khi anh review hả anh đã xả xả một một ạc để review duy nhất đó và kết quả là mấy bạn thấy sự trùng hợp hơn cái tên là F0D Khanh và cái mật khẩu ấy đằng trùng hợp đằng trước nó có gì chữ ạc đây là sự trùng hợp nha bạn mình phát hiện được tôi ghi miếng ảnh review shop đọc lót tám tám com ấy thì ảnh lấy cái tên của mình à, không kiểu lấy cái ảnh một con ạc để review hết đó đó là lý do tại sao anh mua một chị anh anh chỉ mua mỗi một con ạc tức tức tức là tất cả tiền mà anh dùng tiêu dùng để mua ạc cái nó đều là một ạc ừ nó thấy mấy bạn xem có thể xin tin lờ đúng không và các bạn mình đã thử và các bạn tự nhiên vẫn bị lừa như trước nha ok mình đã review bạn thấy sự trùng hợp của tất cả của những video mà anh Tuấn thì mình anh đã quảng cáo ở shop Roblox 88.com đó chính là tất cả con ạc nó đều là một tất cả à trong tất cả vi trong những video này á đều là một ạc nó đều là f0 d khanh rồi mật khẩu ờ, trần chữ ghi chữ ạc rồi xong mới tên display name thì nó lại là rip dragon đó mình chỉ nói vậy thôi nha và mấy bạn xem á mình xem á và mấy bạn xem cái ờ, video này con túi gaming á thì mấy bạn thấy review cái nào đừng vô mua ạc đừng vào mua ạc nha đây mình đã mua nè đó các bạn được gì đâu đừng vô mua ảnh nha mấy bạn vô mua ảnh nó chết luôn á mấy bạn mà vào mua bất kỳ cái ảnh nào sẽ bị giống như mình loại free fire cái này mình quay video để mà chuyển đưa ra bằng chứng và và nói cảnh báo mấy bạn đó là đừng khi nó thấy anh Tuấn kia mẹ nó quảng cáo sớm như thế nào chăng nữa thì đừng nên mua đừng nên mua ảnh trên đó nha một số bạn ấy có thể chat comment là mua được uy tín còn mình thì ờ, mua nè mình có bằng chứng rõ ràng nha mà mình có quay video bằng chứng rõ ràng nha mà thử vào Facebook của anh bên nè À, có gì mình sẽ nói thử nói chuyện với anh Tú mình ờ, thử comment nói chuyện bình luận đấy chứ mình không biết nói chuyện trực tiếp hay kiểu nào được á mà thôi giờ mình sẽ off VM nha bạn giờ thì ờ, giờ 12 phút rồi đủ để up lên rồi à. chứ cái video cảnh báo này nó không thể dài tới này đâu nhưng mà do mình mình ờ, sẽ đưa ra các bằng chứng ờ, về mấy cái chi tiết kỹ giống như ảnh tại sao ảnh với em mua ạc và lại uy tín ok giờ thì bye nha bạn giờ mình quay video đưa ra cảnh báo thôi đưa này thôi nên nó 12 phút chứ thật ra nó không vào 12 phút đâu giờ 13 phút rồi giờ thì mấy bạn xem xong video này đừng à, xem xong bỏ đi hãy cho mình một like một subscribe nhấn vào cái chuông và à, và để nhận được thông báo sớm từ kênh youtube của mình và và là ủng hộ mình có thêm động lực làm video tiếp theo và giờ thì bye bye